Hello, xin chào các bạn người thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà đăng ký ờ, một cái kênh của Midjourney để mà thực hiện các cái ờ, thực hiện các cái ờ, bản kế mà dựa trên AI sẽ tạo lại cho hình ảnh cho các bạn theo cái ý tưởng của các bạn nó trên đây thì nó đơn giản thôi nhưng mà đầu tiên thì các bạn phải có ra các tài khoản về Discord nhé thì ở đây thì các bạn mình sẽ lấy một cái à, tài khoản dựa trên cái gmail thì đây là cái màn hình đăng nhập ban đầu thì nó sẽ có màn hình như thế này thì cái đây là mình xài trên cái à, phần cái Discord ờ, cái app nó tải về cho nó trên máy tính là nó cài đặt vào nhưng mà nếu mà các bạn à, sử dụng trên web thì nó cũng tương tự như thế thôi cách thức nó tương tự chứ cũng không khác thì ở đây mình thực hiện ở trên cái này thì nếu mà các bạn chưa có cái tài khoản này thì các bạn đăng ký vào đây đó, các bạn nhập mail vào đây xong rồi đây là cái tên đây là cái tên nó sẽ hiện ra bên trong à, cái Discord của bạn khi mà người khác có thể nhìn thấy cái tên của bạn là nó nhìn thấy cái tên này bây giờ sẽ nhập mật khẩu thì ngày tháng này các bạn cứ bỏ theo như bình thường thôi các bạn bỏ thông tin thì nó không quan trọng thôi rồi chúng ta đăng ký là dựa trên một số cái cấp tra này đó kêu okay, một số cái hình co. cái ở đây rồi thì sau khi mà chúng ta đã đăng nhập vào đây rồi bắt đầu nó sẽ yêu cầu là sẽ xác nhận trong cái mail thì chúng ta sẽ vào cái mail đó tôi đang xài Gmail thì tôi sẽ vào cái Gmail để xác nhận thì đây nó sẽ gửi cho chúng ta mấy cái email này thì thông thường cái email bình thường đây là cái chỉ là email giới thiệu thôi còn cái email đây là email để xác nhận này đấy cho chúng ta nhập vào rồi thì sau khi mà các bạn đã, đang, đã xác nhận Gmail thì nó sẽ hiện cho các bạn cái này thì nếu như mình xài cái mở đang mở sẵn cái phần mềm của nó lên đó thì nó sẽ có cái bảng này để nó đăng nhập vào trong bằng cái này thì bây giờ để các bạn tìm được cái code ở đó ở quên cái mixer này ở đâu thì các bạn bấm vào đây này các bạn có thể tìm ở trên này hoặc là nó có gợi ý trên này nếu như các bạn đã đăng nhập trước đó ở chỗ nào đó có ai đó nhập các bạn nhập chọn vào đây đấy thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta là cái này bảng này thì mấy cái này thì các bạn có thể có thời gian thì các bạn tìm hiểu thêm một số cái thì các có xem trong này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn một số thứ thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào đây tham gia mixture này này nó chúng ta cho hiện lên cái bảng cắt cha này và chúng ta sẽ lại tiếp tục đây là một cách để kiểm tra khỏi không có giống con người hay robot thực hiện điều này thôi chứ chẳng có gì cả này chắc cũng không có gì xa lạ đâu các bạn đâu dây chuyền ngày hôm nay thì nó cũng không được tốt lắm có thể là nó hơi lắc lót cũng hơi chậm rồi thế bây giờ là sau khi ấy nó không có hiện cái dòng này lên thì các bạn đã đăng nhập vào đây rồi à, khi đó nó sẽ hiện cho chúng ta có một vài cái new combo room này, này thì những cái này thì trong đây là người ta cũng đã người khác người ta cũng đã sử dụng các cái lệnh đây thì các bạn nhìn lên đây thì các bạn biết cái lệnh của nó này đấy người ta đang xài một số cái lệnh để tạo ra một số cái hình bên dưới đấy. thì mạng mình hôm nay thì nó vào cái thời điểm này thì nó, nó, nó đang đứt cáp hay gì đây thì nó hơi đắt lót thời lâu thì các bạn có thể xem cái hình này bấm trong cái trình duyệt và bấm đây để đợi cho nó ấy thì để khi người ta hiện khi người ta chọn tạo ra một ấy thì thông thường nó sẽ đưa lên bốn gợi ý xem thì chúng ta sẽ tìm nó lọc vào một cái quả chính xác thì hôm nay thì à, giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà để tạo một cái room riêng thì đôi khi là mình các bạn à, làm ngoài đây thì có số cái, cái, cái từ chuyên ngành mà hoặc là ý tưởng của bạn thì các bạn muốn làm riêng cho các bạn thôi không có muốn là là à, để bên ngoài đây thì nhiều khi đôi khi là ý tưởng với lại khi mà các bạn chọn để tìm được một cái ví dụ như mình để mình tìm làm ra một cái từ khóa nó đơn giản chứ, thì đến khi đây các bạn bấm đây xài cái bom này này những cái win ví dụ như chúng ta sẽ ta xài cái <coughs> tìm tìm cái này để chụp lại à, thì cái lần đầu tiên thì nó nó sẽ kêu bằng ship lại một lần nữa này rồi đó thì kệ đó kêu vào đã tham gia thì kệ đó <coughs> để chúng ta nhập lại cái lệnh đó đó lệnh như khi nãy mình mình đã tạo thì cái nhược điểm nếu khi mà các bạn đã xài cái group công cộng như này này là khi các bạn à, bấm ở đây ấy, thì nó loát với lại nó, cái, cái lượt trôi nó trôi rất là nhanh nó không phải nằm ở chỗ này ví dụ như khi vào cái này nó đang <clears throat> nó đang loát thì nó nằm ở đây thế nhưng khi nó lót xong thì nó lại chạy đâu làm tuốt dưới đây này lại nằm dưới đây đấy thấy giờ rồi khi bọn các bạn chọn một trong số cái option trong đây nữa thì nó lại làm lót tuốt lút như kia thì bây giờ thì chúng ta hoặc là có một số ấy thì một số người người ta có một số từ khóa rất là hay người ta chọn ra đấy thì mình nếu như các bạn nếu mà muốn làm có thì không mất ý tưởng hoặc là mất một số cái, cái từ khóa mà các bạn đã tìm được hay ho mà các bạn muốn ấy làm một mình luôn hoặc là để chia sẻ cho riêng cái cộng đồng của bạn thì các bạn nên tạo cho mình một cái room riêng